dần về ngã bóng núi để chân mây lướt nhẹ bay bay về từng nụ hồng trên môi ai còn đây đây ô là chúng chim nhặt nụ cười ai nỡ để quên làm cho con suối thả trôi lững lờ dần dừ điệu khen ai say là đây ô là Jesus tem để chân mây lướt nhẹ bay bay về từng nụ hồng trên môi ai còn đây đây ô là chúng chim những nụ cười ăn nỡ để quên làm cho con suối thả trôi lên lờ dần dần điều khen ai dâng là đây ô là